sẽ chỉ cho anh chị nha cái cách từng nấc thang để các anh chị đạt sự tự do ha cái nấc thang thứ nhất là cái số số 1 quý khẩn cấp quý khẩn cấp này là gì các anh chị Kim sẽ lấy hình ảnh đó là một cái xô xô này bằng đồng nha anh chị xô này bằng đồng là một cái quý khẩn cấp hoặc là các anh chị khi nhắc đến cái quý khẩn cấp này nó giống như là cái bình gì anh chị bình chứa cháy rồi nhà chúng ta lớn mà có cháy mà trong gia đình chúng ta không có cái bình chứa cháy là chúng ta phải đi gọi gì à gọi chứa cháy nó tới khoảng 30 phút chứ cháy tới là xem như cái nhà của chúng ta nó banh rồi nó bị khuêu rồi rồi do đó cái quỹ dự phòng khẩn cấp này giống như là một cái bình chữa cháy trong nhà lớn mà có sự cố gì xảy ra là chúng ta xử lý ngay thì cái tiền của chúng ta làm sao ạ à? chúng ta luôn phải có một cái khoản tiền tiền mặt dự phòng ở trong người dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp đêm hôm ốm đau bệnh tật đi là đi cấp cứu thì số tiền này sẽ dùng cho những công việc khẩn cấp đến như vậy và cái số tiền này bắt buộc nó phải có tính thanh khoản cao mà tốt nhất nên là tiền mặt lúc nào cũng phải dừng dưới khoản tiền mặt đó bên trong người mình hàng anh vậy ha trong đá banh á, trong cái game mà tí nữa kia sẽ nói các anh chị á, nó giống như là ông phụ môn vậy đá banh mà không có phụ môn thì sao các anh chị à cực kỳ nguy hiểm đúng không ạ à? thắng bao nhiêu rồi cũng đụng bấy nhiêu rồi cái khoản tiền này nó có thể khoảng từ 5 triệu 10 triệu 20 triệu tùy các anh chị bởi vì mỗi gia đình mỗi cạnh mối nhà mối cạnh mối mối cây mối cành ha các anh chị ha nó không có mức cố định đâu nhưng cơ bản thì nên là khoảng đâu đó khoảng 10 triệu tiền mặt ở trong nhà của mình lớn có việc gì là chúng ta lấy cái số tiền đó ra xử lý ngay rồi cái số thứ hai là là cái số bình an cái số bình an này thì sao hả các anh chị kiên sẽ lấy nó là giống như một cái số bạc vậy á hồi nãy là số đồng bây giờ là cái số bạc cái giá trị nó cao hơn rồi đây là một cái quỹ dự phòng của anh chị từ 3 tháng cho đến 6 tháng chi phí hoặc là các anh chị chi tiêu ngắn hạn và khi nói đến nó thì các anh chị nên nhớ đến cái cái, cái gì à cái thùng gọi là cái thùng đựng cơm đó thùng đựng gạo nha anh chị ha có nghĩa là nếu lớn nhưng mà covid xảy ra bệnh tật xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra các anh chị bị mất công ăn việc làm thì ít ra chúng ta vẫn còn cái thùng gạo để chúng ta ăn trong vòng 6 tháng ha các anh chị hiểu cái bản chất của nó rồi đúng không ạ à? cái xô bạc này là cái xô thứ hai là cái xô bình an nếu như mà chúng ta không có thu nhập thì nó sẽ cứu cánh cho chúng ta các anh chị còn nhớ những con kiến không ạ à? những con kiến những con ong nó biết rằng đến mùa đông thì nó sẽ làm sao ạ à? không thể đi kiếm ăn được thế là nó tích trữ tích trữ số ăn để dành để đi qua mùa đông rồi hoặc là giống như như con gấu ở bắc cực này kia anh chị ạ à, nó ngủ đông có nghĩa là nó đã ăn nó đã đi tiêu nó đi đi gọi là đi ăn uống đầy đủ no nê rồi nó sẽ tạo ra một cái lớp mỡ cái lớp mỡ đó ở trong thân nó và đến khi đông nó không thể đi kiếm ăn thì nó sẽ nằm ngủ đông suốt mấy tháng trời để qua mùa đông thì trong thời gian đó cái lượng ờ, năng lượng nó tích trữ thông qua cái lớp mỡ mà nó đã, đã nó để dành tích lũy rồi nó sẽ dùng cái năng lượng đó để nó duy trì qua cái giai đoạn mùa đông khó khăn cuộc sống của chúng ta cũng vậy các anh chị đừng nghĩ bây giờ tôi kiếm được rất nhiều tiền nha tôi đang ở mùa xuân nha và cuộc đời chúng ta lúc nào cũng sẽ kiếm được tiền đó nhưng thực ra trong cuộc sống của chúng ta nó có xuân hạ thu đông mùa xuân gieo hạt mùa hạ gặp mà ờ, khó khăn vấn đề mùa thu là có hoa quả thường mùa thu chúng ta thu hoạch chúng ta cảm thấy sung sướng nghĩ rằng lúc nào tôi cũng sẽ có mức thu nhập đó lúc nào tôi cũng sẽ dư giả ở mức đó nhưng không đâu anh chị sau mùa thu nó sẽ đến mùa đông giống như là khủng hoảng kinh tế thế giới rồi hoặc là covid hoặc là chiến tranh vậy đến thời điểm nào nó khủng hoảng nó xảy ra mùa đông sẽ xảy ra và các anh chị luôn phải dự phòng trước 3 tháng đến 6 tháng mùa đông có xảy ra gia đình chúng ta vẫn bình an và trong đá banh thì nó giống như hầu về vậy vậy cái khoản này nó khoảng bao nhiêu nó tùy vào cái chi phí sống hàng tháng của các anh chị nếu như chi phí sinh hoạt sống của anh chị một tháng 25 triệu đi thì nó sẽ nó đâu đó khoảng khoảng 4 tháng 5 tháng 6 tháng thì số tiền mà các anh chị cần dự phòng bình an cho mình đó là khoảng từ 100 triệu đến 150 triệu 100 triệu cho đến năm 150 triệu thì thì nếu như gia đình của anh chị chi phí 25 triệu một tháng và nó cần ở một cái mức thanh khoản cao nha anh chị ha có nghĩa là khi chúng ta cần chúng ta rút ra là nó có ngay chứ đừng lấy số tiền này để đi mua đất lỡ mà sao à mua đất rồi thì sao anh chị bán đất lúc đó ai mà mua vì bởi vì đất tính thanh khoản của nó rất thấp vài ba tháng mới bán được thậm chí vài ba năm mới bán được mà lúc này gia đình chúng ta là treo mọ là chết đói với nhau hết rồi các anh chị à do đó các khoản tiền này các anh chị có thể được thì nên tạo ra 6 cái sổ tiết kiệm mỗi cái sổ tiết kiệm là một tháng chi tiêu của mình lỡ mà ví dụ như là chúng ta mất công anh việc làm trong vòng 2 tháng thì chúng ta chỉ cần lấy hai cái sổ tiết kiệm của hai tháng ra để chúng ta tiêu thì còn bốn cái tháng kia nó vẫn nằm trong ngân hàng nó vẫn có xin tiền lời cho cho chúng ta các anh chị có hiểu không ạ à? chứ đừng có lấy hết đó à, 150 triệu này dồn hết vô một cái sổ tiết kiệm rồi lớn mà chúng ta cần 10 triệu chúng ta lấy ra chúng ta ăn xài thì lại phải rút hết thì lúc này à, chúng ta đáo hàng sớm thì cái tiền lời chúng ta sẽ bị sao bị mất có đúng không chị cho đó hãy chia ra thành 6 cái tài khoản nhỏ gửi ngân hàng cần cái cục nào thì lấy cục đó ra năm cục kia vẫn giữ nguyên lãi suất ngân hàng nó vẫn còn được bảo tồn các anh chị có hiểu điều kiên nói không ạ à? có hiểu điều Kiên đang chia sẻ không À? Hiểu thì comment xuống bên dưới là hiểu đi à. Anh chị hình như đang là là, là ghi chép rất là miệt mài đúng không ạ? À? Rồi Linh hiểu, Minh Hòa hiểu, Kiều Phạm hiểu, Thanh Tròn hiểu. Ok các anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái xô thứ ba là xô cân bằng. Cái xô này nó giống như là một cái xô vàng này các anh chị ạ. À? Xô vàng rồi nó sẽ phục vụ cho việc gì chi tiêu dài hạn hoặc là tích sản trung hạn hoặc là để trả nợ chi tiêu dài hạn ví dụ như là chúng ta có mong muốn là muốn mua căn nhà thì cái cái xô này sẽ giúp chúng ta mua căn nhà hoặc mua một chiếc xe một cái khoản mà gọi là chi tiêu dài hạn hoặc là chúng ta mong muốn là năm sau cả gia đình sẽ đi du lịch nước ngoài cần đâu đó khoảng uh, 25 30 triệu thì chúng ta để dành từ bây giờ đến sang năm nó sẽ có tiền đó thì đây là cái gọi là cái quỹ cân bằng của chúng ta hoặc là chúng ta mong muốn làm sao à chúng ta muốn có một cái cái cái tài sản nào đó mua cổ phiếu đi hoặc tích góp mua một miếng đất thì chúng ta cũng cần có một cái quỹ này hoặc là cái quỹ này dùng để trả nợ nó dùng cho ba cái mục đích này nha các anh chị rồi khi mà nói đến cái quỹ này á, thì chúng ta sẽ nhớ đến cái gieo hạt nha các anh chị là chúng ta có một cái bao hạt giống tiền mà chúng ta đi gieo đi gieo dài hạt đợi nó 5 năm 10 năm nó nó sinh trưởng lên anh chị ha rồi cái tính thanh khoản nó có thể ở mức độ trung bình tại vì bởi vì cái xô đầu tiên là là là ví dụ ra 10 10 triệu xô đầu tiên là 10 triệu là chúng ta để làm sao ạ khẩn cấp xô thứ hai là xô làm sao ạ để dự phòng cho chúng ta trong vòng 6 tháng là chúng ta đã được bình an rồi chúng ta đã được bình an rồi chúng ta được an toàn về tài chính rồi thì đến cái xô thứ ba chúng ta cần phải làm đầy thì cái xô thứ ba này nó đầy rồi thì chúng ta có thể đem đi đầu tư nếu như nó vẫn còn còn dư thừa ví dụ như mua cổ phiếu trong ngắn hạn hoặc là bất động sản ngắn hạn mà chúng ta mua để lướt trong vòng đâu đó dưới 5 năm 10 năm thì chúng ta hãy mua nó thay vì chúng ta để một cục ở đó một cái cục tiền mặt nó sẽ bị lạm phát rồi trong đá banh thì nó giống như là tiền về vậy nhanh chị nó ở cái lớp cao hơn so với hậu về và thủ môn và nếu được thì các anh chị có bao nhiêu tiền hết tích lý khi mà đã làm đầy xô số 1 số 2 rồi thì có bao nhiêu tiền hết tích lý vào cái xô số 3 này ở mức cao nhất có thể để đạt sự tự do rồi cái số thứ tư là gì anh chị là quý tự do hay còn gọi là hưu trí cái quý hưu trí của chúng ta để chúng ta đạt sự tự do về già và nãy giờ là sao ạ đồng bạc vàng rồi thì bây giờ nó là kim cương là là bạch kim nha anh chị ha cái xô này là bạch kim thì chúng ta dùng để tích sản trong dài hạn chúng ta mua những cái tài sản mà nó cổ phiếu dài hạn 20 năm 30 năm hoặc là bất động sản dài hạn chúng ta mua chúng ta để đó để vì để dành tích trữ đó để đạt được sự tự do trong tương lai chứ không phải dùng trong ngắn hạn nữa anh chị ha và khi nói đến cái quý này thì chúng ta hãy nhớ đến nó là hình ảnh về cái gì ạ về cái chính thánh chính thánh là sao ạ à? chính thánh giống như là trong cổ tích việt nam có thạch xanh nó có cái nồi nồi đất nồi cơm của thạch xanh là ăn hoài không hết đó ý nghĩa nó giống vậy là cái chén thánh trong đầu tư trong tài chính có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta được trường sinh bất tử cho chúng ta được cái sự tự do đối với quý số 1 thì nó giống như là cái bình chữa cháy khẩn cấp đối với cái bình số 2 thì nó giống như là cái thùng gạo còn đối với cái cái thứ ba thì sao anh chị cái thứ ba thì nó giống như là một cái ờ, bao bao hạt giống để chúng ta đi gieo hạt để tự do còn cái thứ tư là nó là cái chánh thánh rồi nó cần một cái tính thanh cái này là dùng cho những thanh khoản thấp nha thanh khoản là cái khả năng bán ra của nó là chậm á để chúng ta mình dùng lãi suất kép ha lãi suất kép sau này kia sẽ nói sâu hơn thì nó chính là kỳ quan số 8 của thế giới giàu hay nghèo giàu nhanh hay không là phụ thuộc vào cái lãi suất kép này nha các anh chị chúng ta đầu tư vào cổ phiếu dài hạn bất động sản dài hạn rồi trong đá banh nó giống như tiền đạo vậy nó sẽ giúp chúng ta ghi bàn thắng được cái cuộc chiến về gọi là một cái trận đấu về gì à về tài chính về tiền bạc và các anh chị nên đưa nó ra một cái khoản và là mức tối thiểu hàng tháng ví dụ như sau khi giải quyết hết các vấn đề nợ nần rồi các cái số số 1 số 2 số 3 thì chúng ta sẽ có một cái khoản tối thiểu đó có thể là 2 triệu 3 triệu gì đó 5 triệu tùy theo tài chính các chị nhưng mà chúng ta để ra một cái mức tối thiểu hàng tháng chúng ta phải trích nó ra trích nó ra đều hàng tháng đều hàng tháng từng chút một chút một để chúng ta bỏ vô một cái ống heo rồi sau đó là có tích lũy được rồi chúng ta đi mua cổ phiếu hoặc bất động sản dài hạn ok không anh chị rồi sau đây Kim sẽ chia sẻ cho anh chị lộ trình nha rồi nãy giờ các anh chị thấy giờ kiến thức nhiều không ạ à? có thể là tiếp thu thêm được nữa không ạ à? được thì comment xuống bên dưới là ok à các anh chị nãy giờ có có hiểu những điều mà kiên chia sẻ không ạ à? nó có quá nhanh không kiên thì đi theo trường phái à, đào tạo là đi gia tốc là nói là khá nhanh và năng lượng không biết là các anh chị có theo kịp không ạ à? rồi chị tú huỳnh là biết ơn à, những kiến thức của thầy chia sẻ kiều phạm ok tuyệt vời thanh trọng tuyệt vời các anh chị theo kịp đúng không ạ à? rồi bây giờ chúng ta sau khi đã có bốn cái show rồi thì chúng ta phải đi chiến lược như thế nào đây Kim sẽ chia sẻ chị lộ trình để đạt tự do tài chính nha